Trên hàng công sẽ là bộ đôi số 8 Witan Cầu thủ đã có được bàn thắng ở trong trận bán kết lượt đi Đường truyền của Rumakiek Witan Vẫn là Witan Và xử lý không đủ tốt để loại bỏ hàng phòng ngự của Singapore rất khó để Huy quan tâm đặc biệt cho cầu thủ này nguy hiểm pha bỏ bóng Huy rất hay dứt điểm không vào Cú dứt điểm đầu tiên của các cầu thủ Indonesia. Pha dứt điểm của Ricky Kambua. Rumakiek. Witan. Rất nhiều đường truyền hướng đến Witan. Indonesia đang nhập cuộc hứng khởi trong trận đấu bán kết lượt. Vừa rồi có một cầu thủ của Indonesia băng lên từ tuyến 2 thì có lẽ là sẽ có một cơ hội rõ ràng hơn dành cho Indonesia. Tấn công trung lộ. Quy Tan, vẫn là Quy Tan, chuyền vào. Guardian là người ghi bàn nhưng công lớn cho bàn thắng này đó chính là Quy Tan với một pha xử lý cực kỳ đẳng cấp vẫn là số 8 bên phía đội tuyển Indonesia Chúng ta đã nhắc rất nhiều tới sự nguy hiểm của huy tan Thầy trò huấn luyện viên ở Indonesia Này thì đường truyền của huy tan không tốt bóng vẫn thuộc về các cầu thủ áo đỏ Cơ hay Một lần nữa người chạm bóng cuối cùng là Ricky Kabuya Đây của Indonesia dâng rất cao và khiến cho những đường lên bóng Singapore gặp khó như đây là tình huống tấn công của Singapore Solution đã có một pha xử lý vững về cách phản ứng của sông Dầu cầu thủ áo số 12 đã được thể hiện Quang Wanga dứt điểm nó chạm người các cầu thủ đường truyền dài của đội trưởng Harris Harun vẫn là những pha cắt bóng kịp thời bên phía hàng phòng Indonesia rồi là cơ hội được dành cho lợi thế dành cho cao thủ Indonesia Witan sẽ có một quả đá phạt trực tiếp dành cho cao thủ Indonesia một chiếc thẻ vàng đã được trọng tài rút ra dành cho cầu thủ áo số 21 Ruakiek cũng đã có một bàn thắng tại giải đấu năm nay Ruakiek sút hơi đơn giản của Duma Kiech trông cơ hội dành cho Singapore rất tốt rồi dứt điểm không vào không có quả penalty Ricky vẫn là Ricky Goal Quá đáng tiếc cho Guardian Không thể tin nổi là hàng phòng ngự của Singapore lại quá bối rối ở trong tình huống vừa rồi Hay không Suleiman. Trong các trận đấu ở vòng bảng thì Singapore Đã có thẻ vàng và Suvawan đã phải nhận một chiếc thẻ vàng trước đó Sẽ là một tội đồ có Một đều! Giáp bất ngờ cho Singapore Ngay sau khi họ mất người Thì Singapore đã có được bàn gỡ hòa Người ghi bàn là Song Huy Rồng Sau nỗi buồn là niềm vui dành cho các cổ động viên của đội tuyển Singapore mở bóng rất thoáng đường chuyền rất hay dứt điểm bóng đi quá cao rất đáng tiếc cho Ricky màn phối hợp có thể nói là rất hay của cao thủ Indonesia Ricky rất thoáng Guardian à, tình huống cố định như thế này Đây là điểm rất mạnh của các cầu thủ Singapore Nguy hiểm Rất đáng tiếc cho cúi đầu vừa rồi của Recha Cúi đầu mà nếu như có được bàn thắng Thì điều đó sẽ rất tốt dành cho các cầu thủ Singapore Rất hay Pha lên bóng của Singapore nhà tốt hơn Đây là Huy Tân Rất hay Cơ hội Rất nhiều những cơ hội đã được dành cho cao thủ Indonesia Như đây là pha phản công dành cho Singapore Suýt chút nữa thì đã có một siêu phẩm Trận đấu đang diễn ra vô cùng hấp dẫn 2 của trận bán kết lượt đi thì huấn luyện viên Shin Tae Jong cũng có những sự thay đổi người như vậy. Phạm lỗi rồi. Sẽ cần có một chiếc thẻ. Phan đi. Trời ơi, một chiếc thẻ đỏ. đi phạt đã không thể vượt qua được hàng rào. Thua một người nhưng vẫn thi đấu có thể nói là rất ngây thơ ở hiệp thi đấu thứ hai này. Bây giờ thì thế trận hoàn toàn thuộc về Indonesia. thành công cho Singapore. Cơ hội! Làm gì đây? Không phải là một cú dứt điểm ngay mà là một đường truyền Bây giờ sẽ có một quả đá phạt trực tiếp. Một quả đá phạt mang tới những hy vọng dành cho các cầu thủ. Sulaiman sẽ là người được trao cơ hội. Sulaiman! 2-1 cho Singapore! Không thể tin nổi trong thế chơi thiếu người nhưng các cầu thủ Singapore đã có được bàn thắng thứ hai vào lưới của đội tuyển Indonesia. Bất ngờ đây, bất ngờ đây. Trong thế thi đấu kém hơn hai người nhưng Singapore đã có bàn nâng tỷ số lên 2-1 quá đẹp mặt một cự ly có thể nói là khá thuận lợi nguy hiểm lần này thì có thêm một bàn thắng điều gì đã xảy ra vậy đánh đầu là của Isafani. Liệu Singapore có giành vé vào chơi chung kết hay không? Dứt điểm từ xa. Rất nguy hiểm. Không khí lễ hội, một không khí Giáng sinh trên sân vận động quốc gia Singapore. Indonesia lúc này đang là những người vội vàng hơn ngay cả người đội trưởng của họ cũng tỏ ra hấp tấp ba goal, Liệu có bàn thắng không Những phút thi đấu chính thức cuối cùng Huấn luyện viên Shin Tae-jong đã thở phào với bàn thắng vừa rồi của học trò Người lập công là Ahan Chia rồi Họ đã có được bàn thắng quân bình tỷ số Ở những thời khắc cực kỳ quan trọng Nhưng vẫn có tới 4 cầu thủ Singapore trong tình huống này Liệu có penalty hay không Như vậy là đã có penalty Không thể tin nổi Một trận đấu không thể tin nổi Farid Ramri và Winata Ramri không vào một lần nữa thì chúng ta lại phải thốt lên chuyện gì xảy ra vậy? Nỗ lực tuyệt vời, được chuyền vào. Dứt điểm, không vào. Không vào. Đó là cơ hội dành cho Bagos. Điểm 10 dành cho Hassan Sane. đây là sự hấp dẫn trong bóng đá quá nhiều cảm xúc mà đến cho người hâm mộ nguy hiểm sẽ cùng chờ xem những toan tính trong hiệp đấu hai hiệp phụ này chắc chắn là sẽ có những rất hay Eki vẫn là Eki nguy hiểm quá sớm quá sớm với các cầu thủ Indonesia một sai lầm rất đáng trách của hàng phòng ngự bên phía đội tuyển Singapore không có bất ngờ nữa rồi đúng là trong hiệp hiệp phụ và vâng, ngôi sao SG mà chúng ta đã, đã chờ đợi đã lên tiếng Anua là người mắc sai lầm trong tình huống này này đã không còn tốt nữa đó là Indonesia đã còn lỗi của các cầu thủ Singapore trong hiệp 1 hiệp Quý Tân rất thoáng Lưới chuyền Rất bình tĩnh Vẫn không vào Hagi Maulana Sulaiman Họ đang chơi thêu hoa dệt gấm trước khung thành của Singapore nhưng Hassan Bóng treo thẳng vào khung thành của Hassan Vẫn là Hassan Sani Irfan Fani Khá thoáng Là tình huống cuối cùng Nguy hiểm Đã có bàn thắng thứ hai Ở hiệp phụ đầu tiên Cho đội tuyển Ý Bất ngờ đã không còn nữa Ngôi sao được chờ đợi, Eki đã lập công theo một cách cũng không tưởng